À, xin chính ờ, kính chào quý vị các bạn. À, chúng ta sẽ có một đôi à, phút để chúng ta chia sẻ về với cái diễn biến của thị trường hôm nay thì chúng ta có cái góc nhìn như nào để à, chúng ta có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho chính bản thân mình. Sáng nay thì tôi nhận được một cái câu hỏi của cái bạn, bạn có nói rằng là à, thầy ơi có tham gia thị trường mà lúc này được hay chưa? Bởi vì em đang rất là sốt ruột thì khi mình Dũng hỏi câu chuyện này với bạn đó là bạn bảo là uh, bạn đang bị lỗ khá là nhiều nên bạn đang muốn uh, gỡ lại thật nhanh và bạn cực kỳ sốt ruột với cái thị trường vừa qua và đặc biệt là trong phiên hôm nay thì câu chuyện nếu bây chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng là uh, rõ ràng là ờ, khi mà chúng ta tham thị trường thì có một câu nói rất là nổi tiếng của ông Soros ông có chia sẻ như sau ạ à, trước hết phải sống sót sau đó đấy mới đến đến kiếm đến thị kiếm, chưa <coughs> mới đến đến chuyện kiếm tiền hoặc là câu nói thứ hai mà ông chia sẻ đó là gì ạ anh đúng hay sai không quan trọng quan trọng là anh đúng là anh kiếm được bao nhiêu và anh sai thì anh mất bao nhiêu đấy thế là đúng thì kiếm được bao nhiêu và sai thì mất bao nhiêu thế về câu chuyện ở đây là nếu trong hợp mà thị trường ở trong đoạn này thì chúng ta đúng hay sai thì chúng ta cũng chia sẻ là nếu trong trường hợp mà anh chị em đúng thì vấn đề là chúng ta đúng thì chúng ta kiếm được bao nhiêu giả sử như là thị trường có thể hồi nhưng về phía trên này thì chúng ta thấy là cái cản rất là lớn cái khoảng là cản chúng ta là 1200 1200 là mức cản cực kỳ lớn trong giai đoạn này vậy nếu nó cản rất là lớn trong loại này thì đúng chúng ta kiếm được bao nhiêu đấy nếu chúng ta đặt câu hỏi là nếu chúng ta đúng thì cái tỷ lệ chúng ta kiếm được bao nhiêu 10 phần trăm 20 phần trăm hay 3 phần trăm ở trong loại này đấy cái điều đầu tiên còn nếu mà chúng ta sai thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu thì thực tế là đây là quá trình mà chúng ta hiểu đơn giản là sau khi quá trình hồi phục và có những cái đợt à, bán à, tham gia rất mạnh à, của một nhóm cổ phiếu ở đây thì cái việc mà thị trường test lại khi mà nó test lại thì chúng ta biết rằng là ở thời điểm này thì không có dòng tiền gì à, không có tiền dòng tiền bán ra tôi chúng ta nhìn ở đây không có tiền bán ra nhưng quá trình hồi phục ở đây à, những quá trình hồi phục ở đây thì chúng ta cũng thấy là không có dòng tiền tham gia vào nên cái áp lực bán mỗi khi thị trường hồi phục là bắt đầu nó diễn ra khá là mạnh áp lực bán tức là cái nhà đầu tư tủ người ta bị thua lỗ ở phía trên này họ bán ra nên ở đây chúng ta biết là chúng ta đang thấy là nhiều áp lực bán ra khi mà áp lực bán ra mà chúng ta thấy rằng là không có dòng tiền thì chúng ta mua vào thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta thấy rằng là ở ờ, việc mà tham gia thì được thì chúng ta cũng không được bao nhiêu nhưng mất thì chúng ta mất rất nhiều à, với việc mà thị trường có thể đảm bảo cho chúng ta biết là bùng nổ theo đà ở giai đoạn này có ok chưa thì thực tế là nếu mà trong trường hợp tốt nhất nhà tôi tốt nhất là sau khi test lại đáy lần ờ, đầu tiên lần thứ hai chúng ta cũng thấy là nó test lại cái đáy tiếp theo thì trong trường hợp thị trường bùng nổ theo đà ở trong cái đoạn này là tăng rất mạnh vào phiên ngày mai chẳng đấy thì thực tế là gì ạ chúng ta cũng thấy rằng là cái ngưỡng cản ở phía trên này là ngưỡng cản thực sự là là thử thách ngưỡng cản này thực sự thử thách các bạn nhá ngưỡng cản này là thực sự thử thách với à, dòng tiền trong lúc này bởi vì thứ nhất là chúng ta cũng thấy rằng là à, trong à, tháng tiếp theo tháng 7 này thì không biết là Fed tiếp tục à, nâng lãi suất lên bao nhiêu phần trăm đúng không nếu mà tiếp tục nâng lãi suất thì đã, nó sẽ gì ảnh hưởng rất lớn đến tỷ giá chúng ta bởi vì tỷ giá là một trong những công cụ quan trọng nếu tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục tăng lãi suất thì rõ ràng chúng ta lại tiếp tục cần phải gì ạ hút tiền về bởi vì lúc này thì đồng USD nó tăng lên nó tăng mạnh lên khi đồng USD nó tăng mạnh lên thì rõ ràng Việt Nam chúng ta cần phải làm gì ạ Việt Nam chúng ta cần một là phải bán ngoại tệ ra để, để cân bằng cho cái uh, tỷ giá đồng Việt Nam hoặc là gì ạ hoặc là họ cần phải gì ạ tăng lãi suất lên vậy tăng lãi suất lên hay là gì ạ à? à, bán ngoại tệ ra đấy là hai cái chính sách chính của ngân hàng ngoài ra họ còn có thể sử dụng là mua trái phiếu à, tức là à, tức là bán trái phiếu do chợ để hút hút tiền về bán trái phiếu để hút tiền về thì rõ ràng là tăng lãi suất bán trái phiếu hoặc là gì ạ à, bán USD ra, ra để gì ạ à, để cân bằng cái cái cái tỷ giá chúng ta đây là những cái công cụ nó khiến cho dòng tiền mới rất khó để tham gia vào khi mà chúng ta nhìn thấy điều này thì chúng ta cũng thấy một cái điều tiếp theo đó là gì ạ chúng ta nhìn thấy điều tiếp theo đó là gì nếu mà tiếp tục dòng tiền không tham gia thị trường mà nếu vừa rồi nếu bạn để ý một chút thì có rất nhiều các gì quỹ lớn trong đó có SSI thì lỗ đến 10 phần trăm đúng không 10 phần trăm của SSI cũng là con số lớn rồi và nhiều quỹ khác cũng đang bị lỗ khá nặng nên chính vì vậy thì uh, chúng ta sẽ thấy một vài các cổ phiếu dòng chứng khoán nó có thể tăng khá khá một chút vậy nó tăng khá như này trong đó có cả những cái cổ phiếu như HCM thì những cái nó không đồng thuận chúng ta hiểu đơn giản là rõ ràng ngành chứng khoán thì chúng ta thấy là có nhiều cổ phiếu nó sẽ không tạo ra cái sự đồng thuận cao HCM SSI những cái quá trình tăng này với quy mô giả sử như VND năm vừa rồi nó nó tăng quy mô rất là lớn nên để đảm bảo cho cái dòng này để tạo ra một uh, quá trình dẫn dắt thì theo cái quan điểm cá nhân nhé theo quan quan điểm cá nhân của mình thì cái, cái khả năng là là thấp đấy chúng ta lại lại gọi là nhìn về kinh tế vĩ mô nhé nhìn về kinh tế vĩ mô nhìn về ngành chúng ta nhìn về ngành thì rõ ràng là với việc mà à, ờ, tự doanh thì phần lớn đã bị bị thua lỗ đấy phần lớn là bị thua lỗ nếu họ đang vẫn còn tiếp tục tự doanh là đang bị thua lỗ nên cái lợi nhuận của uh, các cổ phiếu mà chúng ta gọi là họ đã uh, có thể quản lý một cái quỹ nào đó hoặc là uh, cổ phiếu đó nó đang bị giảm rất sâu so với giá trị của thực của nó dẫn đến là uh, sau khi hạch toán trong những quý tới nó sẽ bị ảnh hưởng đấy là điều đầu tiên điều thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là ngân hàng cũng đang bị áp lực nên chúng ta cần phải gì ạ thị trường nó phải giảm mạnh hơn à, về cơ bản chúng ta thấy là cái quá trình phải nó giảm mạnh hơn để nó làm cho cái giá cổ phiếu giảm P trên E của gì ạ cổ phiếu nó còn giảm sâu hơn nữa thì lúc này nó nó cho chúng ta biết rằng là cái tài sản nó đang ở giá trị thực thực ra nói giá trị thực thì nó cũng không đúng tài sản nó đang giá rẻ và khiến cho nhà đầu tư có thể tham gia vào thì tất cả cái điều này chúng ta cũng thấy là nhiều cổ phiếu gì ạ chẳng hạn với chúng ta lấy một cái cổ phiếu uh, Dũng theo Dũng là nó mang tính chất tích cực đi đó là cổ phiếu gì ạ đây là cổ phiếu uh, ờ, BIDB vậy cổ phiếu BIDB này nếu mà chúng ta gọi là đây một cái vai đúng không nếu mà đây gọi là cái vai thì chúng ta thấy là về khả năng chúng ta sẽ nhìn thấy là hình thành một cái vai bên này trong quá trình hình thành vai đầu vai ngược vai bên này thì quá trình hình thành có lẽ nó phải mất khoảng độ 2 đến 3 tuần 2 đến 3 tuần ở vùng này trước khi nó có thể đi lên nữa đây chúng ta gọi là trường hợp tích cực với cổ phiếu này thế thì nếu mà bây giờ chúng ta mua ở vùng này thì một vài hôm thị trường nó điều chỉnh điều chỉnh và cổ phiếu này vào một lý do nào đó nó không giữ được nó lại giảm nữa thì sao đấy là cái thứ nhất là chúng ta sẽ uh, thấy rủi rủi ro rất là cao cái thứ hai là cổ phiếu này nếu trong trường hợp tích cực nó đi ngay từ sau một vài hôm và tích lũy không thì xác suất như này là gần như không xác suất như này là gần như không nên ở đây chúng ta là xác suất giảm này thì chúng ta mất là rất là nhiều nếu mà giảm tiếp tục mất rất nhiều nhưng lên thì nó rất là ít và chúng ta thấy là đi ngang gọi là đi ngang thì nó mất rất nhiều thời gian để nó củng cố một cái gì ạ cái quá trình tích lũy ở vai gì ạ vai bên phải trước khi đi xa hơn nên cái việc mà dòng tiền lớn tham gia vào sau khi rũ bỏ cần tái tích lũy trước khi đi xa hơn nó cần là một cái điều kiện quyên quyết trước khi cổ phiếu đi lên đây là một dạng ví dụ như vậy cái dạng thứ thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu uh, à, AA thế thì cổ phiếu AA nếu à xin lỗi ACB thì chúng ta nhìn ở góc độ nào đó thì tất cả cái đỉnh này ạ chúng ta nhìn những cái đỉnh ngắn hạn thì mỗi một lần kéo lên đỉnh ngắn hạn thì cổ phiếu này đều là mình điều chỉnh kéo lên mình điều chỉnh và chúng ta cũng không biết rằng là trong trường hợp cổ phiếu này tích cực thì nó đi về đâu bởi vì cái cản này này và tiếp tục một cái cản lớn như này thì chúng ta thấy là lên thì cũng không được bao nhiêu nhưng khi mà cổ phiếu này mà không lên được vì không có dòng tiền và nó xuống thì nó có thể chúng ta bị âm rất nhiều vốn trong đoạn này à, à, đấy thì một bạn cũng chia sẻ ờ, ở đây đó là gì ạ đây là cổ phiếu đây là chứng khoán tăng theo tin đúng không t và t 2.5 chứ không phải là cái khả năng thực tế thực ra cái thông tin như vậy thì nó cũng là một cái phần để nó hỗ trợ đôi chút nhưng thực tế khi mà chúng ta tham gia thị trường thì những thông tin thực ra là Dũng không quan tâm lắm quan tâm để mang tính chất rằng là tham khảo thôi còn quan tâm nó không phải là quan tâm theo cái mà chúng ta gọi là quan tâm để mua bán thế thì hôm qua có một cái bài báo rất là thú vị không biết là còn ở đây không Dung cũng muốn chia sẻ chúng ta tức là họ có nói là dòng tiền ở trong đoạn này tức là có rất nhiều các chuyên gia chia sẻ về dòng tiền về các cổ phiếu trong đoạn này như thế nào thế thì bây giờ nếu bây giờ chúng ta đọc một cái tờ báo thì dòng tiền thì chúng ta nghĩ như nào Đấy. thế thì bây giờ chúng ta đọc một tờ báo là dòng tiền trong thời gian tới nó diễn ra như thế nào bởi vì nếu trong trường hợp mà thị trường có T2 T3 ở đây chẳng thế đây là gọi là T2 rút ngắn thời gian ra thanh toán T2 T2 là từ chiều chúng ta mới giao dịch được thì thực tế nó cũng chẳng giải quyết được cho chúng ta nhiều lắm cái quan trọng là không phải T3 T4 hay T2 mà quan trọng của chúng ta nó là tư duy là kiến thức của chúng ta nếu chúng ta không có kiến thức nếu chúng ta không có trải nghiệm kinh nghiệm thì việc mà chúng ta bị thua lỗ đó là chuyện đương nhiên chứ không phải là à, chúng ta đầu tư chúng ta à, nghĩ rằng là ai đó cho chúng ta một con cá chúng ta mua cổ phiếu theo cái mách thức của họ bởi vì tin tức nó chỉ là tin tức thôi còn nó nó tùy thuộc vào giai đoạn thị trường nếu giai đoạn thị trường mà đang xuống giảm thì tất cả thông tin nó cũng đều nó nó đều sâu tốt đến bao nhiêu nó vẫn trong xuống giảm nhé chu kỳ thị trường đang chu xuống giảm thì tin tốt nó vẫn sẽ bị bỏ qua và tiếp tục trong xuống giảm nên vậy tin tức nó không quan trọng trong đấy giai đoạn chu kỳ suy thoái bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 1 ạ à? tức là chu kỳ thị trường giảm thì gì ạ à? nó sẽ tiếp tục giảm và thông tin nó không có giá trị trên thị trường ok thế bây giờ chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta nhìn vào thị trường ở đây chúng ta cũng thấy rằng các thông tin ở à, chúng ta gọi là thông tin thông tin ở đây là thông tin là rút ngắn thứ hai là những con số nổi bật trong tháng 6 thứ ba là phát hành à, phát hành f à, shop à, với ưu đãi đây của hoa sen thế thì trong một cái cổ phiếu mà đang trong xuống giảm mà phát hành ưu đãi thì theo chúng ta là như nào Đây chúng ta đọc thông tin ạ nếu mà trong một xuống giảm mà phát hành ưu đãi thì chúng ta đọc thông tin như nào thì thực tế là cứ phát hành ưu đãi trong xuống giảm thì cổ phiếu giảm mạnh hơn nhé các bạn nhá phát hành ưu đãi thì trong xu hướng giảm thì cổ phiếu giảm mạnh hơn bởi vì lúc này nó bị pha loãng và pha loãng thì dẫn đến là gì ạ chúng ta mua càng mua càng lỗ đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý ở đây chúng ta để vốn hóa thị trường chứng khoán giảm 1,2 triệu tỷ đồng tức là dòng tiền chúng ta thấy là hiện tại đang giảm rất mạnh thế bây giờ chúng ta chỉ biết là một dòng tiền lớn đã thoát ra khỏi thị trường nên chúng ta thấy là năm vừa qua dòng tiền giảm rất mạnh và chúng ta cần biết rằng là dòng tiền nó đến từ chu kỳ khi mà chu kỳ mà nó đang kết thúc thì dòng tiền sẽ tự thoát ra nó không phải thoát ra trong một hôm mà nó phải thoát ra trong rất nhiều hôm mà nên ở đây chúng ta biết rằng là bình thường nếu chúng ta để ý từ đầu năm thì rõ ràng là dòng tiền đang thoát ra là chúng ta phải bán ra tiếp theo là khối ngoại mua dòng ở gần 3,9 tỷ đồng 3.900 à, tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022 thế thì lần đầu tiên ạ à, đây là tâm điểm nhưng rõ ràng là chúng ta nhìn này 1,2 triệu cổ phiếu và chúng ta nhìn được con số này là rất là nhỏ nếu chúng ta nhân lên mà chúng ta có thể tì xem là cái số lượng tiền bao nhiêu thì ta có thể thấy rằng là rõ ràng là tiền nó dễ bị bán ra rất là mạnh trong thời gian vừa qua đấy chúng ta phân tích vào trong cái tờ báo này à, chúng ta có thể đọc tiếp ạ tại vì chúng ta cần phải nhớ là chúng ta đọc thông tin chúng ta phải hiểu rõ rằng như thế nào ở đây chúng ta thấy là hơn 1,34 triệu cổ phiếu Hòa Phát sẽ được ở đây chúng ta gọi là 1,34 tỷ cổ phiếu tức là một lượng liền tiền lớn một cổ dạng cổ phiếu lớn sẽ ra tham gia thị trường vào ngày 20 tháng 7 nên ở đây thường là bắt đầu gần gần lúc mà tham gia có thể một vài trường hợp cổ phiếu sẽ tăng Đấy, chúng ta thấy là tăng nhưng thực tế là lượng lớn áp lực thì đây không phải là tăng mang đến tích cực mà nó mang tính chất là tăng lên có lẽ là để bán chứ không phải tăng lên để mua nên các bạn thấy là uh, nhiều trường hợp khi mà lượng cổ phiếu này lên uh, nó về thì nó lại tăng tăng giá và chúng ta lại thấy là nó tích cực chúng ta mua vào thì đấy không phải là lý do ờ, chúng ta có thể quay trở lại uh, cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta nhìn xem là nó đang ở đâu một chút để xem là lượng cổ phiếu này về nó sẽ như thế nào ở đây chúng ta thấy là nó đang trong quá trình uh, xuống giảm và phía trên này chúng ta thấy là áp lực bán ra rất lớn vậy nếu mà xuống giảm này quá trình hồi phục này thì lượng cổ phiếu nó về thì những cái vùng cản này nó có rất là lớn nên chúng ta thấy là cái tỷ lệ rủi ro chúng ta rất là cao trong cái đoạn này đấy nó có lên thì nó cũng hồi để nó bán ra thôi chứ không phải lên hồi để để gì ạ à? để tiếp tục tạo ra xu mới bởi vì đây là cổ phiếu blue chip đã là cổ phiếu blue chip thì không bao giờ nó tư lũy trong gì ạ à? một ngày hai ngày mà nó cần rất kỹ rất nhiều thời gian chúng ta lưu ý như vậy chúng ta đọc thêm tờ báo này nữa và chúng ta cũng có thể thấy rằng là mỗi một thông tin chúng ta đọc tờ báo thì chúng ta cũng nhìn thấy luôn là dạ, rõ, rõ ràng là bây chúng ta là hơn 200 triệu cổ phiếu DGC giao dịch từ ngày 8 tháng 7 Đấy, thì lượng cung cổ phiếu này đang ra rất mạnh và chúng ta cũng nhìn thấy cổ phiếu này nó không phải là cổ phiếu hấp dẫn nữa nó đang ở đạt đỉnh Đấy, đang đạt đỉnh biến động lớn như này thì thực ra cổ phiếu dù là cổ phiếu này lượng nó về thì có thể nó tạo ra những con sóng tức là rõ ràng cổ phiếu về đáng nhẽ người ta bán ra nhưng thực tế là cổ phiếu không bị bán ra mà nó lại tăng giá nên nhiều nhà đầu tư này nhảy vào mua và dẫn đến cho nó bị kẹt và cuối cùng nó sẽ đi như thế này nên các bạn cần lưu ý một số các đặc điểm như này gọi là xu hướng thế một bạn có hỏi Dũng là bây giờ mình không cần gì ạ à, cần học mà mình chỉ cần mong muốn phí hàng thôi mong muốn phí hàng cho quá trình đầu tư thì rõ ràng là về cơ bản về nói về nguyên lý chẳng hạn bây giờ à, Dũng có thể chỉ cho các bạn lái ô tô à, lái ô tô rất là đơn giản thế thì nếu chúng ta không học lái ô tô thì chắc chắn là không thể nào lái được ô tô bởi vì chúng ta cần phải trải nghiệm trên thị trường chúng ta cần phải hiểu rõ là các bộ phận trên uh, cái ô tô như nào chúng ta cần phải trải nghiệm ở góc độ là cần phải phanh tay hay là phanh tự động hoặc là cần phải hiểu rõ là một cái ô tô nó tốc độ bao nhiêu đạp phanh đạp số như nào thì mỗi một cái ô tô khác nhau chúng ta đều phải có những trải nghiệm khác nhau thế thì mỗi một chu kỳ thị trường chúng ta cần phải có những trải nghiệm khác nhau mỗi một số vốn khác nhau chúng ta phải có trải nghiệm khác nhau mỗi một nhà đầu tư già trẻ gái trai hoặc là mỗi một cái uh, số tiền phân khúc thị trường giai đoạn thì chúng ta đều có trải nghiệm khác nhau nên về các bạn chúng ta cần phải nắm rõ được các nguyên lý hoạt động của nó khi chúng ta nắm rõ được nguyên lý hoạt động của nó thì việc và thị trường nó bước vào một trend lên một xu hướng tăng thì bạn gần như mua gần như thắng hết tại vì Dũng đã mua cổ phiếu ở giai đoạn này và mua gần như là thắng hết bởi vì trong cái chen đi lên thì ai mua cũng thành công nhưng ngược lại khi mà bắt đầu chen đi xuống và chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu này nó bắt đầu nó cũng có nhiều thông tin ở ngoài mua nhiều thứ nhưng bắt đầu nó bắt bước vào chen đi, đi xuống và sau cái chen đi xuống này thì bắt đầu nó sẽ giảm thậm chí là một vài trường hợp nó sẽ giảm đến để về mo luôn ạ về tít thế này luôn và đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải hiểu hiểu là chúng ta chỉ hiểu nguyên lý thị trường là chen đi lên chúng ta mua là thắng và khi thị trường bước vào xuống giảm hay là chen giảm thì chúng ta có giỏi đến mấy thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cứ bung bắt đáy là chúng ta đều là bị thua lỗ đấy là gọi là chen đi xuống thế thì tại sao chúng ta phải hiểu rõ cái cái điều này và các bạn biết rằng là việc đầu tư trên thị trường chứng khoán nó thực sự là dễ nếu chúng ta chỉ cần hiểu đó là xu hướng hiểu nắm được xu hướng của thị trường hiểu rõ rằng là à, xu hướng đợt này dòng tiền nó sẽ tập trung vào cái gì và xu hướng lần sau thị trường sẽ tập trung vào cái gì thế thì ở đây cũng sẽ muốn chia sẻ các bạn là nếu thị trường nó đang ở vùng này thì rõ ràng là chưa có dòng tiền tham gia hiện tại là chưa có dòng tiền tham gia vậy khi mà chưa có dòng tiền tham gia thì nếu giả sử cho chúng ta gọi là phép đưa ra này kinh tế vĩ mô nó xấu mọi thứ cực kỳ xấu thì chúng ta biết rằng là chúng ta thấy ở đây thị trường bắt đầu nó giảm rất mạnh Đấy. nhưng giảm rất mạnh như này thì rõ ràng là chúng ta thấy là ờ, thực tế là khi nó giảm quá mạnh giảm rất mạnh khi mà nó dùng giảm vùng cái vụ hỗ trợ như này chúng ta gọi là vùng hỗ trợ ngắn đấy thì lúc này thì phần lớn nhà đầu tư lớn tổ chức lớn họ bắt đầu có thể đạp mạnh hơn cổ phiếu họ sẽ đạp mạnh hơn cổ phiếu khiến cho nhà đầu tư gần như không có gì ạ đặc biệt cá nhân không có thể nào trụ vững trong đoạn này bởi vì hôm nay cũng cách đây khoảng một vài phút thì có một bạn bạn nói rằng bạn có đầu tư một số tiền lớn và hiện tại bạn đang bị lỗ và bạn còn 2 tỷ bạn còn lỗ còn 2 tỷ thì điều gì diễn ạ đấy thế là hàng ngày Dũng nhận được rất nhiều cái điện thoại kiểu dạng như này thế thì những cái điện thoại như này Dũng đều có thể hỗ trợ để hướng dẫn cho các bạn thì nếu bạn có đấy thì mình cũng cũng thể nói luôn là việc mà chúng ta nói trên kênh như này thì không thể nói hết được nhưng về cơ bản là bây còn 2 tỷ thì làm gì ạ đúng không còn 2 tỷ thì làm gì và bạn cũng muốn kiếm thật là nhanh để gỡ thật nhanh nhưng tiền đấy là tiền đi ngân hàng nên mỗi lần ngày mà ngân hàng lại đòi nợ và bạn có nói rằng gì ạ bạn đang nói là à, bạn đang vay dài hạn nên không yên tâm tức là vay dài hạn yên tâm thì theo cái quan điểm cá nhân của Dũng là vay dài hạn hay vay ngắn hạn nó cũng không quan trọng lắm quan trọng là gì ạ à? chúng ta có kiến thức hay không quan trọng là chúng ta hiểu rõ thị trường hay không quan trọng là chúng ta nắm rõ được cái chu kỳ thị trường hay không thì hôm qua không biết là bao nhiêu bạn đã nhận được cái cuốn sách của mình ạ à? nếu bạn nhìn không nhận được cuốn sách thì comment số 1 tức là cuối cuốn sách mình gửi tặng trong cái gì ạ à? cái um, tài liệu của DVD ở trên uh, uh, cái page Quang Dũng DVD chưa có một cái page là Quang Dũng DVD à, ờ, nếu các bạn không nhận được nhé Quang Dũng DVD à Quang Dũng DVD Dũng sẽ thấy rằng là Dũng sẽ muốn nói các bạn là các bạn không nhận được các bạn có bè số 1 tại vì tại sao nó không nhận được đấy câu chuyện nó như vậy đó đấy thế thì ở đây tôi sẽ mua số anh chị em không nhận được bởi vì thứ nhất là chúng ta sẽ không tức là trong cái page đấy Dũng có chia sẻ là các bạn uh, chia sẻ cho hai người và nếu bạn để ý bên trên thì hai người đó thì cần cần phải xác nhận lý do tại sao như vậy bởi vì khi mà Dũng chia sẻ cho bạn một cái món quà tuyệt tuyệt vời như vậy thì cần bạn cần phải hỗ trợ giúp những người bạn của bạn họ cũng cần phải có sách họ cũng cần phải gì ạ tức là à, thực ra ebook ạ xin lỗi ebook à, đúng không bạn cần phải nắm được ebook đấy bạn phải có ebook đó thì bạn phải hỗ trợ cho hai người đó thì khi bạn hỗ trợ cho hai người bạn của bạn thì hai người bạn cũng có kiến thức ở đó khi có kiến thức ở đó thì rõ ràng họ cùng học với chúng ta thì chúng ta lên rất là nhanh chúng ta sẽ gì ạ à, khi mà chúng ta có cái ebook như vậy chúng ta tìm hiểu như vậy thì rõ ràng chúng ta học cùng họ thì rõ ràng gì ạ à, những người chúng ta cùng có những đồng đội chúng ta học những người chúng ta cùng có đồng đội nghiên cứu chúng ta gì ạ à, sẽ phát triển rất là nhanh trong quá trình học tập nhưng thực tế là chúng ta không muốn gì ạ à, không muốn là gì ạ à, nhờ bạn chúng ta gì ạ à, nhờ bạn chúng ta làm gì ạ à? nhờ bạn chúng ta à, like vào hoặc là chúng ta chia sẻ một mang một tích rồi chia sẻ mang tính chất là hời hợt chia sẻ mang tính chất là kiểu như lợi gọi là chia sẻ để lấy tài liệu nhưng khi mà các bạn chia sẻ để lấy tài liệu thì điều gì diễn ra chia sẻ để lấy tài liệu thì cái điều đầu tiên cũng thấy rằng là nó sẽ dẫn đến một tình trạng là chúng ta sẽ gì ạ chúng ta làm một cái gì hời hợt thì dẫn đến chúng ta cũng gì ạ phản ứng hời hợt nên khi mà bạn có tài liệu các bạn sẽ không dùng đúng không các bạn không dùng các bạn có đồng ý việc đó các bạn có tài liệu các bạn sẽ không dùng nên chính vậy thì cái việc mà các bạn sẽ không dùng thì dẫn đến một tình trạng đó là toàn bộ tài liệu mà Dũng chia sẻ cho các bạn nó chẳng giá trị cả cái điều thứ thứ nhất là cái chúng ta nhìn đấy cái điều thứ hai các bạn có thể thấy rằng là rõ ràng là sau khi chúng bạn không nhận sách được thì các bạn có phản ứng đó là đau khổ đúng không cảm giác đau khổ có cảm giác tức giận cảm giác là cảm giác như bị lừa dối bao nhiêu bạn thấy là cảm giác như vậy có thể comment số 2 không tức là có cái cảm giác là tức giận lừa dối hoặc là cảm giác là khó chịu bởi vì rõ ràng mình thấy là nhận được sách thì nhận được sách ngay mà cuối cùng lại cứ phải qua một số lằng nhằng nên ở đây chúng ta thấy là cùng một cổ phiếu Dũng có thể chia sẻ các bạn là một vài cổ phiếu này các bạn cần theo dõi và khả năng trong thời gian tới nó sẽ tăng rất mạnh nhưng rõ ràng nếu chúng ta không hiểu rõ là quy luật của nó không hiểu rõ là các biến động của nó khi hiểu rõ là thời điểm nào tham gia thì rõ ràng là chúng ta cứ mua trước cuối cùng chúng ta bị thua lỗ thì dẫn đến là chúng ta có thể đấy là cái mất tiền rất là lớn và thứ hai các bạn lưu ý cho Dũng là rõ ràng cái bạn vừa rồi nói là còn 2 tỷ như vậy thì quan trọng là nếu bạn còn 2 tỷ như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội trong thời tới thị trường càng giảm thì cơ hội chúng ta càng nhiều đúng không ạ thị trường càng giảm chúng ta sẽ có nhiều sóng hồi lớn mạnh nên trong toàn bộ video tập vừa rồi Dũng bảo là các bạn nên đứng ngoài để chúng ta sẽ tìm một cơ hội mới cơ hội lớn này còn nếu chúng ta mất tiền thì làm gì có cơ hội nữa đấy là cái điều tiếp theo câu hỏi tiếp theo là các bạn bao nhiêu bạn đã thấy là à, các bạn uh, nhận được tài liệu nhưng yeah, các bạn cũng nhận được tài liệu nếu các bạn nhìn thấy là nhận được tài liệu thì các bạn có thể comment số 4 đấy, số 3 đấy nếu các bạn nhận được điện tài liệu tức là nếu các bạn nhận tài liệu ở cái hôm qua thì các bạn có thể comment số 3 à, số 4 ấy, à, số 5 cho nó nó tách riêng tại vì Dũng lấy một cái con những con số nó nếu các bạn nhận tài liệu hôm qua tức là các bạn cũng làm theo các, các bước như vậy thế thì ở đây Dũng tin chắc là sẽ có một số anh chị em nhận được tài liệu thôi ạ một số rất ít là không nhận tài liệu bởi vì chúng ta làm một cách kiểu đối phó thế thì bây giờ chúng ta đầu tư chứng khoán nó cứ cách đối phó như vậy cách đối phó như vậy thì kết quả chúng ta sẽ như thế nào nên mong rằng là gì ạ thực ra dũng sửa rồi dũng sửa rồi dũng sửa để cho chúng ta nhận nhanh hơn nhưng thực tế là các bạn nên chia sẻ cho những người bạn chúng ta đồng không đồng ý không ạ chúng ta sẽ lấy nhận được cái đây đây là cái đường link của Facebook thì các bạn nên chia sẻ với người bạn chúng ta về các bạn của chúng ta sẽ nhận được cái tài liệu này Dũng ờ, sẽ thấy là trong tài liệu này nếu các bạn muốn đọc cái tài liệu này các bạn hiểu tài liệu này các bạn nắm rõ tài liệu này thì sau một thời gian nữa Dũng sẽ phân tích tài liệu này cho các bạn các bạn thấy thích không ạ tức là đầu tiên các bạn có sách các bạn đọc các bạn nghiên cứu trước các bạn có sách các bạn tìm hiểu trước các bạn có sách để các bạn đọc nhưng thực tế bạn đọc bạn cũng chẳng hiểu nhiều lắm nhưng sau một thời gian nữa Dũng sẽ dùng uh, những cái kiến thức của mình có để truyền cảm hứng cho các bạn các bạn đọc sách bạn hiểu thì các bạn đầu tư tốt hơn thay vì các bạn cứ muốn Dũng là giới thiệu cho các bạn cổ phiếu giới thiệu cho các bạn cái nọ cái kia thì dẫn đến gì ạ thất bại đấy là cái cái mà đầu tư nó phải gì ạ mình biết rằng là nếu cho các bạn mua kiểu dạng như vậy thì dẫn đến thất bại là điều đương nhiên đấy cái khả năng thất bại rất là lớn nên các bạn thấy rằng là đã có nhiều anh chị em đã làm được điều này một số chúng ta không làm được điều này thì chúng ta thấy là à, chúng ta sẽ thấy khó chịu thì trong đầu tư chứng khoán chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta rất khó chịu bởi cái câu chuyện mỗi một lần chúng ta bị thua lỗ chúng ta khó chịu như vậy đúng không đúng không thua lỗ chúng ta khó chịu như vậy chúng bắt đầu chúng ta phàn nàn phản ứng mọi thứ vậy cách mà dũng làm này thấy tuyệt vời không ạ nếu anh chị em thấy tuyệt vời comment cho dũng số người cả tức là dũng đưa cái câu chuyện này đưa một cái sự kiện như này để chúng ta thấy rằng là chúng ta học được cái chương trình tuyệt vời này và một cái chương trình thứ hai giả sử như tối hôm nay dũng có một cái rồi dũng tiếp tục có một cái khóa học xuống dòng tiền tức là dũng chưa khai giảng nhưng ở đây cái khóa học xuống dòng tiền mà các bạn tham gia thì đợt, đợt này là dũng bắt đầu sẽ có một chương trình xuống dòng tiền nó liên quan đến đáy đợt này nó liên quan đến đáy đợt này đấy thế thì tại sao dũng lại chia sẻ các bạn nên đăng ký sớm ở cái chương trình này bởi vì uh, trong cái khóa học này nó có khoảng 40 video 40 video để các bạn phải học giờ bốn cái video để các bạn phải học bạn nào học xong thì bắt đầu gì ạ à? đến lúc mà Dũng chia sẻ thì các bạn mới học được nhưng sau khi lúc mà Dũng dạy trực tiếp các bạn nhé dạy trực tiếp các bạn thì các bạn mới học được ví dụ như này buổi tối hôm nay Dũng sẽ chia sẻ các bạn cách để các bạn học tức là sau khi các bạn học được toàn bộ 40 video đó thì bắt đầu những cái bài trước sau này Dũng giảng trực tiếp cho các bạn thì các bạn mới học được còn nếu bạn không học 40 video đó thì bạn sẽ gì ạ à? là người không tốt nghiệp được mà không tốt nghiệp được thì bạn sẽ gì ạ à? không thể tốt thể thành công trong cái khóa học của DVD đấy là cái điều đầu tiên các bạn thấy rằng là Dũng đã áp dụng cái chiến lược uh, trong cái khóa học xu dòng tiền như vậy chẳng hạn thế còn cái khóa học mà viết A thì là cái khóa học mà đào tạo thực kiến thì một số bạn đã phải học cái chương trình đó rồi nhưng tới đây nó cũng sẽ giống như vậy nếu các bạn không làm bài tập nếu các bạn không học những cái chương trình ờ, mà Dũng đào tạo trước đó thì các bạn không thể nào thành công được không thể nào thành công được nên ở đây rõ ràng là gì ạ nếu anh chị em muốn tham gia chương trình của Dũng để có lợi nhuận để có thành công và đi được xa thì rõ ràng anh chị em không học phải học được thì hệ thống DVD sẽ hỗ trợ chúng ta không hiểu được hỗ trợ đỡ hỗ trợ để chúng ta có một cái khoảng lợi nhuận từ bây cuối năm tại vì thị trường nó sẽ có những đợt sóng giảm sâu và nó sẽ có những cơ hội rất lớn chúng ta nhưng nếu chúng ta bỏ qua bỏ qua cái gì ạ cái cơ hội này thì rõ ràng là chúng ta không chủ động được cái đoạn này thì rõ ràng chúng ta bị thua lỗ rất nặng nên ở đây tại sao Dũng lại đưa ra cái hai cái chương trình liền một lúc bởi vì lý do thứ nhất là gì ạ chúng ta cần phải học sau đó thì đến lúc mà thị trường nó tạo ra cái cái xu hướng tạo ra cái vùng đáy thì anh chị em bắt đầu được dũng dậy trực thực chiến thực chiến là gì ạ à? chúng ta áp dụng được chúng ta sờ được chúng ta cầm được chúng ta gì ạ à? đầu tư nó ở trong trạng thái gì ạ à? kiếm được tiền chứ không phải thực chiến là gì ạ thực chiến bây giờ lúc này thị trường đi xuống mà bắt thực chiến thì làm sao thực chiến được thị trường nó đang không có điểm mua bắt thực chiến làm sao thực chiến được nên ở đây chúng ta thấy là thực chiến là chúng ta phải có lợi nhuận không phải nói khoác được không thể nói suông được mà nó phải có lợi nhuận trong lúc đi lên nên chúng ta không tập trung chúng ta không làm thì Dũng không thể thực chiến được đấy là lý do tại sao Dũng không thể khuyến nghị các bạn mua trung bình giá xuống đấy là nguyên lý tại vì xu hướng giảm không thể khuyến nghị các bạn khi mà cổ phiếu chưa tích lũy đủ không để khuyến nghị cho các bạn nếu các bạn không có kiến thức tại vì trải nghiệm tại vì nỗi đau D nhân V nhân FS RNR nỗi đau các bạn đủ lớn các bạn có 2 tỷ 3 tỷ trong trường hợp nếu bạn không làm không nghe lời những cái gì Dũng sẽ thì các bạn đầu tiên nỗi đau là gì ạ bạn phải trả cho ngân hàng thứ hai là các mối quan hệ của bạn gia đình của bạn có thể bị dạn nứt cái thứ ba nữa là gì ạ cái áp lực khác nhà cửa các bạn bị bán ra cái thứ tư nữa là nhiều các mối quan hệ khác có thể bị ảnh hưởng nhưng khi bạn thực hành bạn làm những cái gì thì Dũng chia sẻ thì cái điều đầu tiên các bạn thấy rằng là chắc chắn kết quả đầu tư của bạn sẽ thay đổi điều thứ hai là bạn có thể tự bạn sớm muộn thì nếu bạn áp dụng đúng thì vấn đề tự do tài chính nó không còn xa nó sẽ đến với chúng ta trong một uh, tương lai ngắn tiếp theo là chúng ta đầu tư chúng ta bình an và cuối cùng là chúng ta có một cái gì ạ có cả một cái cộng đồng cộng đồng rất là đông tại vì cộng đồng của du DVD đang được xây dựng và sẽ giúp chúng ta gì ạ à, thành công ở đây thì một số bạn đang uh, nói về cổ cổ phiếu eh, ờ, VSA thì VSA thực ra nó đang là 14 triệu 14 triệu một uh, đấy và tới đây nó sẽ lên 17 triệu đấy, lên 17 triệu bao nhiêu đó cũng không chính xác đấy. tại vì cái module nó sẽ mang tính chất là hỗ trợ chúng ta nó có cả offline có cả online giúp sẽ tạo tạo trực tiếp nhưng quan trọng là chúng ta phải vượt qua vượt qua cái gì ạ vượt qua cái bài đã được video trước và bất cứ gì chúng ta không hiểu sẽ được hỗ trợ đấy là cái lý do tại sao cái khóa học nó càng ngày càng đắt hơn bởi vì cái mấu chốt là gì ạ bạn bỏ ra một đồng vào thì bạn phải thu được 5 đến 10 đồng hoặc nhiều nhiều nghìn phần trăm chứ không phải là bỏ ra một đồng lại cuối cùng là bị lỗ hết đấy là cái cái thông điệp muốn gửi các bạn cái thứ hai là gì ạ nếu mà bây chúng bạn học sau đó thì các bạn không chuyển đổi được sau đó thì điều diễn ra trên phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều các gì ạ các thông tin có rất nhiều comment có rất nhiều thứ khác nhau nên cái vấn đề đặt ra là gì ạ nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của DVD nên Dũng khi mà Dũng chia sẻ những cái gì mà đang các bạn cần phải thực hành thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có rất nhiều người thành công nhưng sẽ có đâu đâu đó những người không thành công và dẫn đến họ bắt đầu đổ lỗi nhưng quan trọng là gì ạ tại sao có những người bạn giống như chúng ta họ đã rất thành công rất là thành công và họ gì ạ kiếm được lợi thuyền giữ được nhiều tiền nhưng tại sao có những người họ thất bại bởi vì họ không làm bài tập họ không thực hành họ không làm theo thì những cái điều này là những cái điều khác khác nhau giữa hệ thống DVD và hệ thống đầu tư khác ok và chúng ta hiểu đơn giản nó là gì quá trình test đây là quá trình mà nó không tạo ra gì ạ cái dòng tiền vào vậy không dòng tạo ra dòng tiền vào có thể sẽ bị gãy tiếp và hiện tại thì chúng ta nếu chúng ta đang ở trạng thái cân bằng này cứ tiếp tục theo dõi thôi còn khi nào thị trường tạo đáy chúng ta chia sẻ một cách miễn phí các bạn có thể không cần tham gia chương trình của DVD các bạn chỉ cần theo dõi DVD một cách gì ạ à? theo dõi kênh của DVD một cách liên tục liên tục liên tục thì dẫn đến là gì ạ à? chúng ta sẽ có điều gì diễn ra liên tục thì điều diễn ra thì về cơ bản chúng ta sẽ học được rất nhiều giá trị hãy nhận những tài liệu mà Dũng chia sẻ và chia sẻ những cái tài liệu đó cho nhiều người khác đấy Dũng mong rằng là các bạn hãy giúp người khác thành công thì chúng ta thành công nguyên lý là nguyên lý của nhân quả thì uh, trong video này Dũng chỉ uh, muốn gửi đến anh chị em đó là gì ạ một số bạn đang muốn sót ruột mua vào cổ phiếu thì rõ ràng hôm nay Dũng thấy rằng là không có điều kiện nào để mua không có điều kiện để tham gia không có điều kiện nào để xác nhận không có điều kiện nào để biết dòng nào có thể dẫn dắt và khi không có dầu điện thì chúng ta tiếp tục đứng ngoài và chúng ta sẽ thấy là Dũng có đưa chia sẻ là luôn luôn có cơ hội càng giảm sâu thì cơ hội hồi rất là lớn nên càng làm sâu thì chúng ta có nhiều lợi nhuận chúng ta chỉ có khác nhau là nhóm mà chúng ta đang giữ tiền là chúng ta đang có năng lượng rất là cao còn nhóm mà đang gì ạ à, giữ cổ phiếu đang mất năng lượng đơn giản đấy thôi à, một bạn có hỏi là sáng nay thì Dũng có chia sẻ là định uh, chia sẻ về phái sinh nhưng thực ra phái sinh hôm nay nếu cho các bạn nó không có có một cái lệnh mua bệnh bán hoặc là nó không có một cái sự dao động lớn thì nếu mình chia sẻ các bạn mua vào nó kéo lên kéo xả các xả thì các bạn sẽ bị thua lỗ thế nên để một lúc nào đó à, thị trường nó có những cái tín hiệu rõ Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn các bạn có thể nhìn thấy là dù là các nhóm tạo lập dù là bất cứ ai thì họ cũng không thể nào gì à, họ không thể lừa chúng ta được không thể lừa chúng ta được nếu chúng ta hiểu một số nguyên lý nên cái này là mình sẽ gì ạ à, sẽ sẽ chia sẻ trực tiếp để cho nó nhìn thấy tại vì phái sinh nó khoai nó khó đúng không anh em thấy phái sinh khó không ạ khó đúng không rất là khó bây giờ nếu mà phái sinh khó mà chúng ta đưa ra những kịch bản trực tiếp trên thị trường thì đấy mới là cái để chúng ta hiểu còn bây giờ dũng mà không nhìn thấy cái những cái lệnh không nhìn thấy cái xu hướng rõ ràng mà chia sẻ chúng ta trong khoảng khoảng thời gian ngắn như này cổ phiếu nó sẽ biến động lớn thị trường nó sẽ biến động à, cái phái sinh nó biến động lớn trong những phiên đi ngang này là chúng ta mất tiền đấy hôm nay anh chị em nào mua dễ mất tiền lắm đúng không ạ nếu cái biến động như này thì chúng mua mất tiền bởi vì xu hướng nó không rõ ràng nên chúng ta sẽ gì ạ sẽ hợp à, giúp sẽ vẫn gọi là nợ chúng ta anh chị em nào nghiên cứu anh sinh thì tạm thời là nợ đúng không nợ chúng ta một cái gì ạ một cái à, video về cái này nhưng hôm nào mà ờ, có những cái tín hiệu sọt hay long thì chưa biết nhưng tín hiệu nó rõ ràng hơn thì mình sẽ chia sẻ để giúp chúng ta hiểu rõ được nguyên lý còn bây giờ để anh chị em mới để đầu tư vệ sinh thì tuyệt đối không trên thị trường hiện tại là rất nhiều các công ty chứng khoán hoặc là các thứ họ đang khuyến nghị chúng ta mua phái sinh rất nhiều các bạn à, mình cũng gọi là broker môi giới à, phím chúng ta mua phái sinh họ sẽ phím theo cách nào ạ họ phím chúng ta là mua mua bán liên tục tạo ra phí rất là lớn liên tục như vậy tạo ra rất là phí nhiều phí nên khi mà chúng ta dù là có lãi thì chúng ta cũng sẽ bị lỗ bởi vì lý do là phí nó sẽ ăn hết cái số lợi nhuận ta nhưng khoảng độ 80 phần trăm đến 90 phần trăm là các nhà đầu tư phái sinh bị thua lỗ 80 90 phần trăm là các nhà đầu tư phái sinh bị thua lỗ nên bạn vừa lỗ gì ạ à? lỗ về lỗ về cái gì ạ à? lỗ về cái khoản vay lỗ về cái phí giao dịch rất là lớn cộng với lỗ về gì ạ à? giao dịch nữa thì trong một thời gian ngắn là cháy tài khoản trong thời gian ngắn là cháy tài khoản nên có Dũng thì Dũng ờ, có đề nghị là các bạn là nếu các bạn chưa đầu tư phái sinh thì tốt nhất là chỉ đầu tư một hai đồng đồng để quen còn thứ hai nữa là nếu các bạn đã đầu tư lớn rồi thì các bạn cũng thấy là được lợi nhuận thì bạn phải rút ra ok và đấy là lý do chúng ta cần phải biết được ờ, đây là một bạn nốt một cái câu hỏi của bạn này sẽ các bạn này anh nhận định xu hướng cổ phiếu dầu khí trong thời gian tới như nào thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là Dũng đã có một cái phần ở đây đó là Dũng cái biểu đồ cổ phiếu dầu khí đây là biểu đồ giá dầu à, đây là biểu đồ giá dầu các bạn có thể nhìn thấy đây là biểu đồ giá dầu thì biểu đồ giá dầu thì hiện tại nhá cái xu hướng giá dầu nó vẫn đang ở mức ở ờ, mức ở rất là cao đang test lại và nó đang mức ở dưới là một trên dưới 100 à, ờ, tức là ở đây là à, cổ phiếu dầu khí đang có lãi và nó khả năng duy trì ở đây là mức một thời gian dài đấy là chúng ta nhìn về thế còn nếu chúng ta nhìn về các biểu đồ về dòng dầu khí chúng ta gọi là dòng dầu khí ở trong đoạn này thì rõ ràng là hôm nay chúng ta thấy là nó có biến động như này nó không rõ ràng và chúng ta có thể nhìn vào một cái cổ phiếu nào đó điển hình trong dầu gác đi ạ thì cổ phiếu này nó đang gọi là nó hình thành nếu sau này chúng ta hiểu nó hình thành một cái biên độ thu hẹp và biên độ là thành công hay không thì chúng ta cần rất nhiều điều kiện nữa lúc nào đó gần đến thì Dũng sẽ chia sẻ còn hiện tại chưa rõ cái thứ hai là cổ phiếu BSR nó cũng tương tự như vậy nó vẫn đang ở kênh trên nó vẫn đang ở kênh trên hiện tại nó đang test lại và khả năng trong một thời gian tới nó sẽ kéo lên và nó hình thành vai đầu vai vai đầu vai ngược và chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận tuy nhiên thì các bạn sau khi mà thị trường giảm nếu thị trường giảm thì sao nếu thị trường giảm mà cổ phiếu này làm sao thị trường giảm mà cổ phiếu này nó lên thị trường giảm nó đang test lại rồi đấy cổ phiếu lên thì vẫn có thể mua được đôi chút ở đây và đợi xem nó test lại trong cái vùng gì ạ à? 32 chúng ta có thể mua thêm vào thì đấy là cái cách thức như vậy tức là thị trường giảm mạnh giảm mạnh gãy kênh gãy chen tất cả mà cổ phiếu vẫn giữ được thì đấy là một trong những cổ phiếu mà có khả năng đi lên trong chu kỳ tới thì tất cả cái kiến thức này Dũng sẽ chia sẻ các bạn trong thời gian tới thế thì ờ, một cái lần nữa thì ờ, nếu bạn nào mà chưa nhận được ờ, cái ờ, tài liệu thì các bạn có thể vào xem lại thì sau một vài comment tại vì Dũng cũng đã gì ạ chia sẻ là các bạn có thể gì ạ nhận được rồi các bạn có thể nhận được khi các bạn vào lại nhưng tuy nhiên thì Dũng có đề nghị là các bạn hãy dùng cái cái cái cái chia sẻ của mình hãy chia sẻ cho những người thực sự cần bây giờ chúng ta cứ chia sẻ cho vợ cho chồng cho những người mà chúng ta không quen biết hoặc là cho những người mà chúng ta nghĩ rằng là chia sẻ để lấy tài liệu thì đây nó là mang tính chất là chúng ta làm việc nó mang tính chất thờ ơ và khi chúng ta thờ ơ thì chúng ta không thể thành công trên thị trường chứng khoán đấy là lý do tại sao Dũng lại đưa ra cái kịch bản này để giúp chúng ta nhận thức được lý do tại sao chúng lại làm như vậy và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã dành thời gian à, đấy nhé chúng ta đang ăn trưa đúng không bây chúng ta đang gì ạ đã dành thời gian để theo dõi cái video này mong rằng sẽ được gì ạ cùng uh, làm việc với anh chị em uh, trong cộng đồng DVD anh chị em nào uh, tham gia cái chương trình DVD thì hàng tuần trong giai đoạn này Dũng sẽ có những cái buổi hỗ trợ chúng ta để chúng ta hoàn thành toàn bộ cái khóa học trong cái video hoàn thành ứng dụng vào còn bắt đầu ờ, viết A thì ngày mai Dũng bắt đầu có một cái chương trình viết A đầu tiên và Dũng mong rằng là sẽ được đồng hành với chúng ta bởi vì cái xu hướng thị trường cái vùng đáy thì nó cũng chắc là chỉ còn nhịp giảm nữa là nó đâu đây đó mà chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội này thì đấy là lý do chúng ta cũng cũng cần phải gì ạ trang bị kiến thức nền tảng trước khi chúng ta giao dịch phương pháp của đi đi đó là quy luật nguyên lý và những cái bước để chúng ta đầu tư và cuối cùng cuối cùng ở đây đó là gì ạ cuối cùng là cổ phiếu gì ạ Vinamilk à, Vinamilk thì ờ, một số bạn cũng đã biết rằng nó có chia sẻ là chúng ta mua cổ phiếu này đúng không đây là cổ phiếu khá là ok nhưng thực ra nếu cổ phiếu này mà nó rũ là thêm một vài lần nữa thì ok hơn bởi vì cổ phiếu này thì thực tế nó đang so với các ngành thì nó vẫn đang tốt hơn nhưng trong trường hợp mà nó giống như cổ phiếu BIDB hôm trước con chia sẻ một số bạn tức là nó sẽ có quá trình test test lại thêm kiểu dạng như này thì cái khả năng thành công nó sẽ cao hơn rất nhiều tức là đi lên này nó test này đi lên test tạo ra một cái nền trải chắc chắn như này thì lúc này nó sẽ tạo ra một khả năng chắc chắn thành công cực kỳ thành công trong đầu tư một lần nữa xin cảm ơn và hẹn lại gặp lại anh chị em vào video tiếp theo chúc anh chị em có những quyết định đầu tư thành công của mình xin cảm ơn